Xin kính chào các chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về được chiếc Toyota Innova năm sản xuất 2014 Xe mới đăng ký đăng kiểm 18 tháng mới bảo trì đóng phí đường bộ Bảo trì bảo dưỡng toàn bộ Xe vừa à, đăng kiểm xong à, Mời các anh chị xem tham khảo nha Giá tiền chào bán là à, 315 triệu Anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này Thì gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai qua hai số điện thoại số 08 68 33 77 79 số Zalo 09 19 24 35 66 chiếc xe biển số 60A 97733 đời 2014 phiên bản E thiếu giá tiền 315 triệu xe màu sơn trắng nha các anh chị mới vừa bảo trì bảo dưỡng đóng phí đường bộ à, đầy đủ hết rồi anh chị xem nha dán bộ tem rất đẹp được bộ vỏ tương đối khá là mới nha à, chưa có rửa à, về tối quá à, chưa rửa kỹ lại mới vừa bảo trì bảo dưỡng xong đăng kiểm tới tháng à, 12 năm 2022 phí đường bộ cũng vậy xe đã gắn đầy đủ đồ chơi hết ha à. anh chị xem tham khảo bên ngoài cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Sơn Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng à, từ 4 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ 50 à, triệu cho đến 500 à, triệu anh chị vui lòng kết nối vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xem rất nhiều video xe đang bán trên trang cá nhân cũng như là vào truy cập vào số Zalo 0919 24 3566 xem hình ảnh cũng như là xem à, nhiều dòng xe khác nhé các anh chị xem xe này đời cuối 2014 nha các anh chị form mới tư nhân nha tư nhân đứng tên à, chính chủ tư nhân Đồng Nai rồi chúng ta xem à, à, phần hầm máy xe phiên bản e thiếu này của mình thì à, có ABS đồ đầy đủ hết các anh chị nha y chang là xe xe bản e đủ ừ. gầm máy rất êm nha các anh chị gầm máy rất là êm luôn mới bị trì bảo dưỡng à, màu trắng à, ngọc trai rất đẹp nha màu trắng rất đẹp cầm máy rất kỳ đẹp luôn các chị nhìn cái bồ mới can gì nè chạy về trời tối cho nên cửa hàng quay không kỹ lắm nhớt ra à, nước à, bảo trì bảo dưỡng đồ đầy đủ mới hết nha các anh chị đó, ốc ác các anh nhìn kỹ còn rất là đẹp luôn còn xanh còn đỏ rất đẹp luôn phiên bản này e thiếu này của mình có ABS đầy đủ nha các anh chị nha xe này bao cho các anh chị không lỗi nha không lỗi về khâu đồng sơn máy móc anh chị nào muốn sử dụng chiếc xe này biển số 97733 à, 9 nút số cặp chính nút cực kỳ đẹp à, rồi chúng ta xem à, phần máy xong chúng ta xem à, sơ lược à, nội thất ha các anh chị lưu ý là cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai có hai số điện thoại liên hệ số đầu tiên là số điện thoại di động là 0868 33 7779 là số Viettel số Vina à, xài Zalo là 0919 24 35 66 cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai thông báo tới các anh chị là chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng nha các anh chị nào có nhu cầu nhã hứng kết nối cùng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai chúng ta truy cập vào uh, YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta ô tô Lê Ngọc Đồng Nai chúng ta xem video và chia sẻ video cách làm à, cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai là tuyển các anh chị làm cộng tác viên mua bán à, qua hình thức từ xa chúng ta không cần phải đến trực tiếp tại cửa hàng nha à, chúng ta xem YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và chúng ta chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook sau khi cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai mua bán giao dịch thành công sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng cho các anh chị mà các anh chị không cần phải đến nhận trực tiếp tại cửa hàng cũng như các anh chị không cần phải bỏ vốn bỏ công ra để mà mua xe dọn xe cửa hàng của tôi là Ngọc Nai sẽ cung cấp hết cho các anh chị à, đầy đủ hết à, các anh chị à, khỏi phải à, suy nghĩ về cái vấn đề vốn nha cũng không cần phải à, trình độ bằng cấp gì hết chúng ta siêng năng xem Zalo Facebook của Lân Ngọc Đồng Nai cũng như là xem YouTube thì chúng ta chia sẻ và bán và kiếm thêm thu nhập cùng với Lân Ngọc Đồng Nai chiếc xe này của mình phiên bản có hai túi khí ABS nha các anh chị hai túi khí ABS cửa hàng xin nhắc lại chiếc xe Toyota Innova năm sản xuất cuối 2014 mẫu mới phiên bản E thiếu à, 2.0 E thiếu à, nó cũng đầy đủ ABS hai dàn lạnh túi khí an toàn riêng à, thắng ABS hai dàn lạnh riêng nha các anh chị nha đó mới đăng ký đăng ký đăng kiểm bảo trì đóng phí đường bộ là 18 tháng à, bảo trì bảo dưỡng thay nhớt ngày mai cửa hàng cho trà rửa nữa là xong à, tư nhân chính chủ Đồng Nai bán à, giá tiền là 315 triệu anh chị nào có nhu cầu kết nối mua hoặc mua cho anh em bạn bè người thân chúng ta gọi liền qua hai số điện thoại số 08 33 77 79 cũng như à, số Zalo 0919 24 3566 chiếc xe này dàn đông cực kỳ riêng nha các anh chị anh chị xem từ cái lòng dè mà nó mới vậy nè rất là đẹp luôn hầu như là đẹp cực kỳ luôn á anh chị xin đời này mà lòng dè mới cỡ này à xe đã được bọc bộ ghế bọc da màu đen nè các anh chị bọc la phong rồi à, ghế sàn la phong chúng ta bọc rồi à, à, tắp bi à, thì à, tay à, sơn giả đá rất là đẹp rất là đẹp uhm. à, chúng ta xem năm à, sản xuất đây các anh chị 2014 đó nha đó hàng kế cuối 2014 xe này cực kỳ à, cực kỳ là liên lạc không có lỗi với dạng đồng nha các anh chị không có tông đụng hay ngập nước hay không có móp méo gì hết dạng đồng rất là đẹp đồ rất là, là, là, là sáng luôn để nổ máy cho các anh chị xem nhé xe chắc uh, hết xăng rồi Ồ, máy cực kỳ êm các anh chị ơi máy cực kỳ êm nó cực kỳ êm luôn nha à anh chị nào có kết nối à, cùng mua bán cùng Lân Ngọc Đồng Nai thì à, truy cập vào à, YouTube nha ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta chia sẻ video như thế này trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình sau khi các anh chị chia sẻ bán được giao dịch thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua số tài khoản mà các anh chị nhắn gửi Zalo cho cửa hàng nha 2014 nha biển số Đồng Nai đăng ký đăng ký đăng kiểm bảo trì 18 tháng giá tiền là 315 triệu bao rút hồ sơ gốc hoặc công chứng ủy quyền đây xem cái máy máy đẹp lắm các anh chị Ồ, máy nổ cực kỳ êm các anh chị máy nổ cực kỳ êm đâu ừ, các anh chị xem sùng chỉ nắp à, đẹp cực kỳ 2014 ừ, vừa về tới là chụp hình à, bảo trì bảo dưỡng xong là chụp hình quay phim liền nha à, ngày mai mới cho dọn rửa rồi, cửa hàng xin nhắc lại hai số điện thoại số 0868 33 77 79, số Zalo 09 24 3566. Các anh chị xin à, à, truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai. Các anh chị xem lưu ý là chúng ta nhớ bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình. Sau khi các anh chị có bấm đăng ký, kênh sẽ thông báo cho các anh chị biết là có xe mới về qua hình thức tin nhắn nha. Hàng tháng cửa hàng về khoảng 4-50 chiếc Toyota Innova đủ loại cho nên các anh chị không bấm đăng ký cửa hàng sẽ không biết mà nhắn tin cho các anh chị qua à, tin nhắn là có xe mới về nha rồi chúng ta đăng ký với góc phải màn hình các anh chị nhé đăng ký góc phải màn hình là có nút đăng ký chúng ta bấm vào nút đăng ký và chúng ta thích lấy xe của Lân Ngọc hôm nay bán thì chúng ta vui lòng chia sẻ và trên trang cá nhân Zalo Facebook bấm vào nút chia sẻ à, nhớ để lại số điện thoại khi đăng bài à, khách hàng của các anh chị sẽ gọi cho các anh chị và các anh chị à, chụp lại số điện thoại gửi cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai và cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai sẽ gọi liên hệ trực tiếp với khách hàng để cho khách hàng à, của anh chị để được à, cửa hàng tư vấn xong à, sau khi giao dịch mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị nha rồi các anh chị xem nhớ, nhớ bấm vào nút đăng ký trước khi cấp máy cửa hàng ô tô Lương Ngọc nay xin nhắc lại một lần nữa 60A 97733 Toyota nova năm số cuối 2014 giá tiền chào bán 315 triệu à, xe đẹp không lỗi bản e thiếu nha à, nhớ số điện thoại à, của cửa hàng khi liên hệ 0868 33 77 79 hoặc số Zalo 0919 24 3566 Cảm ơn các chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lân Ngọc quay phim Cảm ơn các chị đã à, chia sẻ và đăng ký kênh cùng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai. Trước khi cấp máy các chị nhớ bấm vào nút đăng ký để cập nhật xe mới của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai qua hình thức tin nhắn. Nếu các anh chị có đăng ký, cửa hàng sẽ nhắn tin gửi xe về cho các anh chị biết hàng ngày một tháng như vậy cửa hàng về khoảng 450 chiếc rất hoan nghênh các anh chị ô tô à, cộng tác viên cùng bán với Lân Ngọc Đồng Nai chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều xe cũng như kiếm thật nhiều thu nhập từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xin chào và hẹn gặp lại xe sau